à, để thầy chỉ cho cái sai bởi vì cái giai đoạn mà con tu để quán thân bất tịnh để mà đến cái giai đoạn mà tác ý bất tịnh của cái thân rồi nguyên và hơi thở thì nó có nhiều cái giai đoạn tu trong đó chứ không phải là một cái giai đoạn mà con bỏ cái giai đoạn đầu của con tu bắt đầu bây giờ con mới tập giờ mình ngày mình ăn một bữa không rồi bắt đầu ừ, tới chiều mình coi cái bụng mình đói không à, mình mới nói tao ăn bữa một ngày nay cái bụng tao ăn hoài sao mà mày đói mà ờ, mày đừng có đói nha mày chết mày nha. con cứ tìm cách con không có làm theo nó mà con cứ rầy nó như vậy là con tập ly dục ly dục ăn rồi con tập ngủ mà bây giờ tới cái giờ nó nó nó cứ ngồi không nó, dễ buồn ngủ mình làm gì thì nó buồn ngủ chứ mà ngồi không nó buồn ngủ dễ lắm thấy nó, nó buồn ngủ nó gục mình đó thì mày cũng tỉnh có một ngày tu tập thôi mà mày cũng vậy nữa lười biếng gì dữ vậy thao đi kinh hành cho mày coi nha đi cho mày biết à, con cứ đi tới đi lui mà không cần tập trung mà chỉ động thân đi thôi chứ con tập trung sẽ bị nặng đầu con hiểu không nếu mình đi mình biết mình đi coi chừng mình gom tâm mình bị nặng đầu bởi vì thần kinh của con á nó sẽ bị căng khi mà con tập trung nhưng ừ, thay vì con ngồi con quán thân bất tịnh tức là định vô lậu chứ gì con ngồi con tư duy suy nghĩ còn nặng đầu kia mà ừ, đúng là con tu cái đó nó sai thay vì con phải tu ngắn lại thay vì bây giờ đó, à, con tu ừ, một cái thời công phu nó ba lần con tác ý phải không mà bây giờ nó con thêm vào để mà con tư duy nó dài ra đó thì cái thời gian nó phải dài ra rồi thì con phải tu có hai lần thôi con lại giữ ba lần nữa cho nên cái thời gian dài con bị nặng đầu con giữ lại hai lần mà hai lần con chỉ giữ lại một lần trong khi đó con đưa ra cái đề tài con quán thêm tức là đừng vô lậu nữa thì như vậy con tu ít như vậy nó vừa phải với con thì con không bị cái trường hợp đó đâu con hiểu không còn này con muốn giữ luôn cả ba lần như vậy nó dài quá mà con lại đưa thêm ở trong đó nữa cho nên bắt buộc con phải tư duy và đồng thời nó có sự liên tục và vừa tu cái này rồi có bắt đầu qua cái pháp khác nó đâu có nghĩ à, cho nên con coi như là con tu tuy là nhiều pháp nhiều pháp nhưng mà vẫn bắt buộc nó phải làm việc quá trời nó không có chỗ nào mà nó nghĩ được nó tức con nó phải căng đầu con chứ sao <laughs> chứ con làm con cho nó nghĩ thì nó khỏe quá mà con chổng cua con cuốc đất hơi con cuốc đất rồi con súng xuống con, con nói bây giờ tao không cuốc đất nữa cuốc đất mệt thôi giờ tao khum tao cấy à, tao cấy rồi đàng hoàng rồi bắt đầu con nói thôi bây giờ tao không cấy nữa cấy nữa đau lưng tao không thèm cấy nữa mà tao lợi tao đi uh, nhổ củ mì tao lột vỏ và ờ, tao nhổ khoai lang về rồi bắt đầu về rồi thôi tao cũng không nghĩ được nữa mà tao lo tao nấu tao rửa rồi tao nấu con làm những công việc khác nhưng mà con làm hoài con không có chỗ nào con nghĩ thì như vậy là con phải bệnh chứ sao <laughs> ít ra trong cái sự tu tập á mình phải có cái thời gian nghỉ ngơi không bây giờ con tu cái pháp này rồi con nghĩ con nghĩ mà con tập thấy nó lại còn căng đầu con lại lui nó lại cho nó thích nghi bởi vì thầy nói cái phương pháp tập của phật nó vừa thích nghi cái thân mà vừa thích thôi cái gì bởi vì đó là cách thức mình tham tu chứ không phải không ham nhưng mà lại tham quá nó còn sai tham lắm bởi vì con nói con tham lớn tham nhiều cho nên như vậy mà nó bệnh nhiều cũng phải cho nên ở đây thầy nói khi mà gần thầy thì xem từng cái đặc tướng tu tập thầy bảo tu như thả thế nào thì tu như thế nấy đừng có gọi tu cái gì lung tung hết đó ví dụ như thầy bảo con tôi như bây giờ thí dụ gần ngày thầy bảo không có tu quán gì hết cứ tập à, đi 20 bước thở năm hơi thở ngồi xuống thở năm hơi thở rồi nghỉ rồi chút nữa đi lại 20 bước rồi ngồi xuống thở năm hơi thở ngày làm hoài vậy mà vừa làm vừa nghỉ vừa làm vừa nghỉ chứ đừng có nghỉ mà ngồi đó tập trung quán tư duy cái này cái kia nữa thì coi như là con tu nữa thì thôi chết thầy rồi <laughs> tôi vậy nó căng thần kinh con thay vì bây giờ con tu vậy là cái pháp đó để cho nó thích nghi cho được với cái pháp này đã nghĩa là vừa xả nghĩ để cho nó thích nghi đặng cho đừng có căng mình cái gì còn này con xả nghĩ thì con tu về cái pháp khác còn nghe cuốc đất đã rồi cái bắt đầu cái khung nhổ cỏ nhổ cỏ đã rồi cái lúa cái lúa rồi cái nhổ khoai nhổ khoai về rồi cái lo rửa rửa rồi cái bỏ nồi nồi lặt nấu nấu rồi cái ngồi ăn <laughs> lúc nào nó cũng bận rộn như vậy là chịu sẽ cho nổi không có bây giờ nào nghỉ trừ ra có ăn rồi đó bắt đầu mới đi nghỉ xuống Ờ, mấy con tu nhiều quá đâu kìa nữa không có chỗ nào cho nên ở đây thầy không có bảo mấy con tu nhiều mà tu ít chất lượng bởi vì mình tu không tu thôi chứ tu có chất lượng không tu cần nhiều hơi thở mà chỉ một hơi thở thôi mà một hơi thở có chất lượng mà nó không căng đầu không gì hết và là một ngày con tu chừng một lần hơi thở cũng quý hơn là con tu mười lần hơi thở mà một hơi thở rất chín chắn thở một hơi thở dừng dừng đúng cách thì hơn hơi thở thứ hai mà con tăng lên hơi thở thứ hai thì hai hơi thở nó giống nhau như hệt rồi hơi thở thứ ba Ờ, một tháng tu tập thì con thấy được năm hơi thở mà hơi thở này chất lượng cũng như là học lúa chắc không có lép chỗ nào trong đó hết đó là con tu đúng đó mà tu thấy như vừa tu vừa chơi mà nó sướng vô cùng là nó thiệt là hạnh phúc lắm cho nên tôi ít mà kết quả rất lớn còn ờ, từ từ đó mình cứ tăng dần tăng dần lên là thích nghi cơ thể nó sẽ thích nghi với cái pháp và cái thần kinh của mình nó cũng thích nghi cho nên mình ức chế mà không bị ức chế vì vậy mình đức phật nó chế người tâm chứ không phải là chế còn con làm thẳng thừng nó căng cũng như dây đờn mà căng thẳng quá nó làm cái đinh thì lúc bây giờ con đứt mạch máu não rồi lúc bây giờ chỉ còn cái nứt nằm đó chứ không cách nào khác hơn hết <laughs> còn <laughs> cho nên tu mà không có thèm hữu tri thức thì nguy hiểm vô còn đó trường hợp con mà bỏ con vừa rồi ở phú yên cũng có một cái người vào đây cái chú này vào đây chú cũng tính nỗ lực tu vài bữa cho làm a la hán cho nó xong chú làm triết bắt đầu chú hồi, sáng hôm qua chú gặp thầy còn ớn quá bây giờ con tu còn ngán quá thầy nó đánh gì buồn ngủ nó lu buồn nó làm mệt mỏi lười biếng bây giờ thắng hết nổi rồi bây giờ không còn sức lực nào mà thắng bị thì hồi đầu mà ăn vô mấy ngày đầu làm dữ trở rồi sau đó nó sức khỏe nó hết rồi bắt đầu nó vượt trở lại bắt đầu bây giờ đâu còn còn cách nào mà tu nổi nữa thôi nói chứ mình phí trước mình cách vui bởi vì coi chứ thì tu tập của các con dụng công rất nhiều chân thể coi vậy chứ mình dụng công chứ không phải là mình ngồi chơi được đấy nhưng mà nó thường thường cái gì cái tu tập chứ cái, cái vấn đề đó là cái vấn đề làm việc rất lớn người đời người ta làm việc chứ người ta ừ, cái đầu người ta nó còn nghĩ ngợi cái này cái kia mặc dù người ta thích đất gì cái này người ta còn nghĩ cái này còn mình bất ẩn đó làm theo mình không à không có cho làm cái khác không có nghĩ khác nó cũng tức mình ở trong đó lắm nhưng mà nó chưa có nói được mà chừng mà nó thấy rằng nó phản công được nó cho mày chết ở đó mày bắt <laughs> nó cho nên mấy con là bị nó đấu tranh cái lại chứ không có gì hết ừ. cho nên ở đây gần chuyện nổi tri thức là nhờ người ta dạy mình từng đứa biết lúc nào chắc để lỡ nó té rồi nó ngán lắm nó té xuống mà đứng dậy đứng hết muốn nổi đó hầu hết đó, là có một số người về đây tham lắm vô cái nghe pháp tinh hành niệm ôm dưỡng liền để cho có mười thành lực để nhau là chứng quả a bay trên trời ngồi chơi cho khỏe <laughs> nhưng mà không ngờ bay trời cũng được mà nó ngồi nó lết xuống đất <laughs> chừng đó hết tu nổi phải bỏ cuộc dạ, dạ. đó như vậy cho nên bây giờ con phải chuẩn bị sửa lợi đi phải biết tu cho đúng cách bởi vì đức phật ví dụ như sự dây đàn chừng quấn thì không thành âm mà thẳng quá thì không được mình tu tập cũng như vậy chứ không phải là thấy pháp nhiều quá trời pháp nào cũng tu ngon quá ôm pháp này ôm cái pháp kia các ý lia lịa đủ thứ hết làm việc tối ngày trời tôi làm siêng năng nó siêng năng con lúc rồi sau đó nó lười biếng nó bây giờ nó hết muốn làm rồi bây giờ cái lý do mà đánh nó, nó cũng làm dạ nó không thèm đứng dậy nó làm đâu <laughs> thầy nói thiệt chừng mà nó làm biến rồi chừng mà nó nó nó hết sức nó làm rồi nó còn muốn gì nó phải làm nó ngồi nó không thèm làm cái gì nữa nó chống lại đó cái thân cái tâm của mình nó kỳ lắm chị chứ nó cứng đầu ghê gớm cho nên đức phật nói thân không phải là ta không phải của ta không phải là bản ngã của ta cho nên tới chừng mà nó nó không chịu nghe mình rồi thì mình không có làm gì sai mới được nó khó lắm cả còn thấy cái chướng nó nó ngủ biểu đừng ngủ vậy mà nó cũng không à mà đi nó đá chân này đá chân kia mà biểu nó ngủ nó cũng nó biểu nó thức nó cũng thức nó khó lắm cho nên ta dễ còn ai vậy chứ mình có thân chứ thân được ai đâu á đó không phải của mình <laughs> bảo nó không nghe nó muốn ăn á mà mình không cho nó ăn á nó tức tối lắm cho nên không phải không đâu nó làm thế này thế khác để cho mình ăn chứ đâu phải dễ không đâu mình không cho nó ăn cái bắt đầu nó sôi ruột nó làm sốt ruột nó làm sôi rồi nó làm chấm mày nếu như mình nghĩ là trời hết bệnh thì chắc chết thôi đi làm miếng chén cháo rồi đi cho nó khỏe lại nó nó nó làm như vậy chứ nó nó nó nó nó, nó, nó phản công nó đánh mình á nó làm cho mình sợ sai con tu sai pháp <laughs> bởi vì cái pháp định niệm hơi thở đó thì đầu tiên hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra đó là cách thức nhiếp tâm trong hơi thở còn hiểu không đó là nhiếp tâm hơi thở bây giờ nhiếp tâm được trong hơi thở rồi thì nó sẽ à, nó có một cái tụ điểm chỗ tập trung của nó cho nên đức phật mới dời cái tụ điểm đó không có cho chúng ta tập trung trong cái cái tụ điểm đó nữa cho nên sau khi mà chúng ta tu 30 phút của nhiếp tâm trong hơi thở của các đề mục thứ nhất mà nhiếp tâm trong 30 phút thấy không có một cái niệm nào khởi tức là chế ngự tâm chứ chưa phải ức chế bị ức chế nó sẽ có hiện ra cái tướng trạng định của tưởng còn bây giờ nó chưa có gì hết mà trong 30 phút chưa có hiện ra mà nếu 30 phút mà nó đã hiện ra một tướng trạng tưởng nào đó nó thấy hình ảnh người hoặc nó nghe âm thanh trong tai nó là mình lui lại 20 phút không được 30 phút mà nếu 20 phút vẫn còn có âm thanh sắc tướng tưởng hiện ra thì lui lại 10 phút mà nếu còn nữa còn có 5 phút mà thôi nghĩa là đừng có cho nó hiện ra cái tướng tưởng là mình nhiếp tâm được trong hơi thở không được bởi vì con tu sai cái chỗ đó là vì cái chỗ mà hơi thở là thầy muốn nói nhất là cái đề tài đề mục đầu của hơi thở là mục đích nhiếp tâm rồi an trú tâm cho được ở trong cái hơi thở cho nên an tịnh thân hành tôi biết thử vô an tịnh thân hành tôi biết thử thả nương vào hơi thở mà thân của mình phải an ổn mà khi an ổn được rồi rồi bây giờ tâm an ổn được rồi tức là phải có cái trạng thái an ổn tức là con sẽ an trú được trong hơi thở của tâm và của thân con hiểu chỗ an trú chưa mà con chưa đạt được cái sự an trú đó con lại tu tới cái điểm mục quán ly tham tôi biết thế vô rồi bắt đầu đó cái câu nói của người ta tác ý như vậy nó ngắn nó vừa với hơi thở thì con lại con đưa cái định vô lậu vô con tư duy cái câu đó tham như thế này thế khác nó làm sao mà cái hơi thở con cho đủ với cái chỗ mà con tư duy à, không cho nên vì vậy mà con đã sai sai thứ nhất là sai cái pháp tu sai thứ hai là câu hữu không đúng cách câu hữu kết hợp với định vô lậu trong hơi thở thành ra cái pháp quán còn chữ quán ly tham có nghĩa là cái câu tác ý thôi chứ không có phải là quán tác ý để làm cho nó khi mình an trú trong đó cái tâm mình muốn cho cái tâm tham của mình ly tức là nó ly cái truyền cái của nó cái tham truyền cái của nó chứ không phải là tham kiết sử hiểu không cho nên cái mục đích nhắc như vậy là có nghĩa là cái tham này nó phải đi đi chứ nó không có được ở trong tâm nữa thôi nhưng mà nhờ an trú cho nên cái tham đó nó lìa ra con hiểu không nhờ mình an trú được trong hơi thở còn bây giờ con nhiếp vừa nhiếp hơi thở mà cái trạng thái kết quả của con là sáu cái điều mục đầu tiên ấy, chưa đạt được kết quả chỉ đi luôn cho hết 18 cái điều một này rồi quán đi tham quán vô ngã quán từ bỏ gì đủ thứ hết nhưng mà cái kết quả của những điều mục đó chưa có cái kết quả nào chắc ăn hết <laughs> rồi à à, bây giờ diệt cái tham như thế này để thầy chỉ cho con diệt được cái đề mục này con thấy bây giờ cái tâm con nó tham ăn cậu thấy nó bây giờ nó muốn ăn cái gì bắt đầu con mới tác ý con ăn trú được trong hơi thở là chứ gì thì con sẽ tác ý như này quán ly tham tôi biết tôi vô quán ly tham tôi biết tôi ra con chỉ tác ý như vậy thôi thì cái nó hết muốn nó không còn muốn ăn nữa nó bắt ăn trú ở trong hơi thở nó làm sao nó nhớ nó ăn được nữa cho nên nó ly cái tham của con rồi <laughs> con hiểu không bây giờ là quán ly sân gì con đang thấy nó nghẹn cổ con này phải không nó tức nè nó nghẹn cổ còn rõ ràng nó đang nó nó không chịu nó nó không chịu hết, hết chân nè thì bắt đầu con ngồi con nương vào hơi thở con nhiếp tâm vô hơi thở con an trú trong hơi thở con mới nhắc quán ly sân tôi biết tôi thấy vô quán ly sân tôi biết tôi tới ra khi đó con an trong đó rồi con đâu có thấy sân nữa hết nó hàng nghẹn cổ con nó hết liền à nên cái pháp là cái pháp đối trị đối trị của cái chướng ngại pháp cái ác pháp nó đang bị chướng ngại chứ không phải ngồi đó mà để tư duy quán cái tham của mình để cho mình thâm sâu để mình xả cái tham không phải đây là mục đích đối trị với cái ác pháp nó đang tác động trên tâm trên thân của con con hiểu chưa đó là cái pháp định niệm hơi thở là nó có mục đích là như vậy thôi còn bây giờ con lại câu hữu với cái định vô lậu con quán ly tham rồi con ngồi con tư duy ly tham trở cái hơi thở con biết là bao nhiêu hơi thở nó mới có được cái cái cái khoảng thời gian mà con ly con tư duy cái cái chỗ tham của con không nên vậy là con sẽ hay mất rồi không đúng đâu cho nên đó là con câu ngủ nó không có đúng với cái pháp của định niệm hơi thở còn bây giờ đó con thấy như thế này con tu hơi thở rồi con câu hủ với pháp vô lậu này định vô lậu này thì con đang hít thở hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra gì bây giờ đó con đang tu biết ra biết vô con ăn đang ăn trú ở trong hơi thở gì con đang quán ừ, bây giờ con đang quán tới cái đề mục ví dụ như cái đề mục quán ly sân tôi biết tôi hít vô mà quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô tôi thở ra gì bỗng dưng nó có một cái niệm cái niệm đó chứ không phải là cái chỗ mà con quán tham quán sân mà con đưa cái đề tài tham sân là con mổ xẻ trong đó không có được cái câu của người ta để cho mình ngầm mình tác ý để cho nó phá vỡ những cái triền cái tham sân si của nó thôi nó ngầm nó phá thôi còn này con đem mổ xẻ nó thì không được nó mổ xẻ là như thế này con câu hữu cho đúng cách bây giờ con đang hít vô thở ra và con đang tác ý quán ly tham tôi biết tôi hít vô quán ly tham tôi thở ra bỗng dưng trong đầu con nó khởi ra một cái niệm một cái niệm là bây giờ cái niệm đó nó tham cái gì đó phải không cho nên bây giờ thí dụ đặt đặt thằng vấn đề tham sắc dục đi thì con mới đưa cái niệm sắc dục ra con mới quán bất tịnh nó đi để con nhàm chán cái gì thì bây giờ đó con mới không có nương vào hơi thở mà con ngồi đó con tu định vô lậu con mới suy nghĩ chứ con không có nương hơi thở nữa tôi dừng cái hơi thở tôi lại cái pháp hơi thở tôi dừng lại bây giờ tôi đưa cái đề tài của cái niệm ở trong đầu tôi nó khởi ra nè tôi đưa cái đề tài đó mà tôi muốn mổ xẻ tôi quán chừng nào mà tôi thấy tôi nhàm chán nó rồi cái tâm tôi nó hết cái đó rồi nó không còn tham nữa thì, thì xả tôi đứng dậy mà nếu còn giờ thì tôi bắt đầu tôi hít thở lại mà nếu hết giờ thì tôi xả tôi nghỉ luôn còn hiểu chưa đó là dạ, tôi niệm mới đúng chứ không phải là con con vừa tư duy con vừa quán cái cái cái cái, cái tham của cái cái cái câu mà con tác ý á thì như vậy nó trật pháp mất đi không hiểu tô hữu là tại vì có cái niệm khác nó xen vô rồi bắt buộc mình để đưa cái đề tài của cái niệm đó mà mình dừng cái pháp này mà tu tập cái định khác gọi là câu hữu giữa hai pháp chứ không phải là cài hai pháp với nhau mà tu kiểu này không có được